hello ừ. hi hello teacher hello vừa có một chút một chút trục trặc kỹ thuật nên là các các con nào hơi bị muộn một tí được không sao hôm nay cô có rất nhiều cô có rất nhiều quiz và có rất nhiều trò hay để cho các con chơi á nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm đúng rồi ok ok cô sẽ bảo luôn mình không tám triệu đấy nhá chúng ta vào bài luôn chứ ok sau này các bạn bảo ít nói luôn đi các bạn bảo ít thế rồi share màn hình luôn <laughs> chúng ta học qua cái này nhanh nhanh thôi còn chơi <laughs> ok ok <coughs> sao cứ dạy cứ, cứ, cứ vào lớp là lại ho nhỉ <laughs> rồi cũng ân đi tất cả các bạn vào chúng ta cùng học nhé okay. nát ăn vậy dạ, ư dạ. <laughs> ngoài khuyết ra còn có rất nhiều thứ khác <laughs> ok ok được rồi nha ui này hơi khó nhá được rồi con nghe cô nói không vẫn nghe thấy đúng không tại vì cô cô tắt máy của các con ấy ok vẫn là bài của ba bạn này giờ bạn nào làm nhanh giúp cô mình sẽ đưa những thông tin ở bên này món gì sẽ vào breakfast này, món gì vào lunch và món nào vào dinner nhá. Và sẽ có 3 course, 3 món trong một bữa là first course là món món đầu tiên này là món khai vị này. Main course là món chính này. Và cuối cùng là dessert là món tráng miệng. Ok. Rồi, nhắn cho cô vào chat nhé. Happy Teacher's Day. Thank you Duran. <laughs> thank you, thank you. Bao giờ nhỉ? Thứ bảy tuần này đúng không? Ok, cô cũng háo hức lắm mà chưa thấy quà cáp nào cả chưa thấy quà cáp gì cả <laughs> chắc là tự tặng quà cho mình thôi các bạn ạ ok um, đức an luôn hộ cô nhé um, ok đức lê bùi đức an có cần thời gian để đọc không các con ok rồi đầu tiên làm cho cô um, breakfast đi ok so what are the food in breakfast Okay, please open your mic. Hello, Đức An. Yes, hello, teacher. <laughs> Hi, thank you. Thank you for your wish. Thanks a lot. I appreciate it. Uy, <laughs> bên con có vẻ lại bị tiếng hơi ồn rồi. Vậy... Cô cô tắt tạm nha, gọi bạn khác cái đã nha. Rồi lại cô gọi lại con nhá. Ok. Rồi, bạn khác giúp cô bạn nào bạn nào nhắn tin vào chat giúp cô nhé cảm ơn hoàng giang lịch lịch bùi thị <laughs> là bạn nào ok cảm ơn tất cả lời chúc của các con ok uh, thanh thư nhá ok thanh thư hộ cô đầu tiên làm cho cô một uh, breakfast đi ok so what are the dishes that uh, these three friends eat for breakfast. Okay. Uh, Louis uh, Bradford have cake, food young. Yes, cake, fruit, um, and yogurt. Yeah, and hot milk, chocolate. Hot chocolate. Okay, very good. Okay, anything else? How about John did Does he eat anything for breakfast? Cereal. Cereal. Cái từ này các con đọc ờ, nhiều khi hơi hơi bị sai đúng không? Cereal này. Cereal. Bread. And butter, okay, with meat or cheese. Okay, very good. Anything else? Bạn có ăn gì nữa không nhỉ? Ờ. Okay, so we have he No, he he uh, drinks fruit fruit tea. Okay. With sugar. Uh, yes. Apple. Okay. Cucumber. Tomatoes and cucumber. Okay. Cũng gạch những cái trên này nha. Chúng ta có cake, fruit, yogurt. Okay, milk and hot chocolate. Okay, how about this one right here? Arjun? What does he eat for breakfast? Cereal. Cereal again? Milk and we soup. eat cereal with milk and a little bit sugar. Okay, a little bit sugar. Okay, how about his sister? What does he what does she eat for breakfast? His sister eat the uh, toasts, right? Uh, and then and jam honey. and honey. Okay, thank you thank you. Rất tốt, rất tốt. Cô cảm ơn con nha. Okay. Yes. Thank you. Next one. How about lunch? Lunch. Okay, I will use another color. Okay, I'll use the blue one for lunch. Okay. Um Phương, Ken á? Phương nha. Con đâu rồi? Okay. Hello, teacher. <laughs> Hello, Fung. So can you list for me the food that each of these uh, friend had for lunch? Okay. Yes. First is Luigi from Italy. Luigi. Mm-hmm. Um, <laughs> uh, pasta with a uh, dry sauces pasta, yes, with sauce. The sausage. sausage you have Sauce The salty, salt. okay. Anything else we have? Meat. We have meat or fish. Fish with? Fish with vegetables. Vegetables, okay. Okay, that is for lunch. How about jam? Jam. <laughs> Mm. what does he eat for lunch? is main meal. Yes, is the main meal. main main là chính, meal là bữa, bữa chính. Ok. Nên bạn đi ăn uh, vào bữa này. Uh, culture. Uh, soup. Soup, right? Uh, soup. soup. Yes, course cũng là Ok. Cabbage soup. Cabbage soup. Cabbage soup. But chicken soup. Chicken soup. Yes. Anything else? Rice. Uh, rice. Okay, rice, potatoes, meat, and some salad. Salad. Okay. Thank you. Thank you. And yes, another one, Arjun. Yes. What does he eat for lunch? Um for lunch? Mm -hmm. Sandwich. Uh, sandwich, yes. Crisps. Crisps, yes. Juice or, Juice or water. water. Okay, thank you very much. Nhưng mà đầu tiên cô hỏi con là uh, à đâu, cô hỏi con là crisps nghĩa là gì? Cái từ này này, some crisps nghĩa là gì? đúng không biết và khoai tây chiên đúng rồi khoai chiên thế còn thế khoai tây chiên có một từ nào khác có hai thứ là có hai ừ. mình có thể gọi khoai tây chiên là những cái từ nào nữa nhỉ potato chips potato chips uh, uh, fries fries đúng rồi french fries ok thank you rất tốt cô cảm ơn con nha rồi tắt tắt mic giúp cô nhé ok một bạn cuối cùng nói cho cô là các bạn này ăn món gì vào bữa tối ok what Do they eat for dinner? À, cô sẽ chọn màu xanh lá cây đi. À, Trung, Trung John mới hả con? Có phải con là học sinh mới không? <coughs> dạ con học từ tuần trước rồi. học từ tuần trước à? Thế hồi, hồi đấy con để tên là gì hay là cô chưa kịp gọi con? Cô đã gọi con lần nào chưa? Dạ con để tên như thế này à cô. <laughs> con để tên thế này hả? À? Thế thôi, ok. Thế bây giờ cô gọi con nhá. Tôi có tên là gì Trung? Đầy đủ tên của con là gì? What is your full name? Yeah, Đỗ Quốc Trung À. Đỗ Quốc Trung. Okay, hello Quốc Trung. Welcome to the class. <laughs> okay. Um, tell me, what does Luigi eat for dinner? Okay. What does Luigi, this one right here, eat for dinner? Hello? <laughs> Con còn đấy không? Còn đấy không con? vẫn bật mic đúng không ok bạn Louis ừ. bạn ấy ăn gì vào bữa tối đấy con sẽ đọc ở đoạn này nha những cái chỗ cô gạch là các bạn ăn rồi là nói rồi là màu đỏ là bữa sáng này lunch này là màu xanh này ok <clears throat> nếu bạn ấy không ăn uh, những cái món chính bạn không kể món chính thì con có thể kể uh, món uh, tráng miệng đúng không bạn ấy có kể món tráng miệng đúng không nào <clears throat> ok what is Or what does Luigi eat for dessert at night, in the evening? Fish fruit. Okay. Often for dessert, we have ice cream. Ice cream. Mm. And what else? An Italian food called tutti frutti, right? Rồi. Ok. Rồi. <laughs> Tiếp nhá. Ok để bạn Jan này. Ok, bạn ấy ăn gì vào bữa tối nhỉ? Bạn Jan ăn <laughs> ăn gì không? Ăn gì không? Bạn không ăn gì thôi. A snack. Ok. Bạn đi ăn một món phụ thôi, một món nhẹ thôi. Ok, a snack. Ok, and last one. Arjun from Britain. <laughs> okay. Nancy. Curry. Curry and rice, right? And right. Mm, what else? What else? A salad. Salad? Chili? Chili. Oh. Mango. Ok, very good. Con học lớp mấy thế Trung? Dạ con học lớp 2 rồi cô. Ủa, con học lớp 2 hả? Ok, rồi, chào mừng con đến lớp. Thực là lớp này dành cho các anh chị uh, lớp 2 nhưng mà con lớp 2 cũng không sao, nếu con có khả năng thì con vẫn có thể tham gia được mà đúng không? Ok, cảm ơn con nha. Rồi. Uh, để xem nào. Sau bài này là gì? Ok. Để cô xem nào. Không biết là có mất nhiều thời gian không? Rồi ờ, câu hỏi nhanh nhá Con xin cô cái gì Bạn Cao Danh Lưu xin cô gì đấy À ok được rồi chờ tí cô cô xem qua đoạn chat như nào nhá Ok Bài này Là mình sẽ đọc Bạn A A là Luigi này B là Jan và C là Arjun Ok Number uh, zero. It's for example, who has His main meal in the evening. Okay, is origin. Right. Rồi, giờ cô sẽ hỏi lần lượt nha. Number one, who doesn't have two courses at lunchtime? Who doesn't have two courses at lunchtime? Câu này nghĩa là gì cái đã? Okay. Uhm, các con vẫn nghe thấy cô nói đúng không? Ok, bạn nào có thể trả lời cho cô câu 1 xin cô bạn đã con xin cô ở đây ok ok Emma Emma Emma um, okay who doesn't have two courses lunch time bạn nào ăn hai bữa vào bữa trưa mình hai món được bữa trưa okay it's urgent okay very good can you do uh, number two who always has lunch at lunch at the same time every day? Um, bạn nào luôn luôn ăn trưa vào đúng một thời điểm trong ngày? It's Jan. It's Jan. Okay, where do you find the information? He says lunch is the main meal of the day and it's always at midday. Okay, let's check. Very good. Okay. Thank you Emma. Thank you. Rồi, cô cần một bạn khác làm tiếp cho cô hai câu tiếp theo. Thì chúng ta vào quiz nha. Chúng ta làm xong nhanh cái này, chúng ta sẽ làm quiz nhanh. Okay, number three. Who doesn't have a hot lunch? Bạn nào không ăn món không ăn trưa nhưng mà ăn cái món kiểu là món nóng ấy. Okay. Uhm, anh Bùi Minh Dũng. <laughs> đâu rồi? Ok. Rồi bạn Hiển chờ cô nha. Chào cô nhá. Chào cô đàng Hoàng nhá. Hello. Hello, what's your name? My name is Bùi Bình Dũng. Bùi Bình Dũng, okay. So are you, you are in grade 4? Yes. Is this your first time in my class? No. No? Okay. So I guess you have uh not study. Uh-huh. I'm studying months. Okay, very good, very good. So can you tell me, number three, who doesn't have a hot lunch? Mm. <laughs> who doesn't have a hot lunch? Because Okay, just take your time. Arjun. Arjun? Why do you think so? No, no, no. <laughs> it's Jan. It's Jan? So where do you find the information? Hmm. <laughs> <laughs> Bạn nào không ăn món nóng vào buổi trưa? Món nóng là như thế nào? <laughs> là không phải món nóng đâu. <laughs> ok, vậy cô sẽ mở đáp án để xem là gì nha. <clears throat> ok, it's C. Con biết vì sao mà mà sandwich không phải là món nóng không? Thì nó chỉ là bánh mì và kẹp với cả thịt nguội thôi thì nó sẽ gọi là sandwich đúng không? Là quả bánh mì kẹp. Ok, thì đó không phải là món nóng đâu. Ok. Uh, can you do number four for me too? Who has a different drink from his sister at breakfast? Bạn nào có cái đồ uống khác với chị của bạn ý vào bữa sáng? Dễ quá đúng không? À, cô bật lại mic cho con nha, Dũng nha. Ờ, ok. Number four. <laughs> bạn nào có thể trả lời được cũng có thể nhắn vào chat is it's <laughs> okay let's read this sentence i usually have a glass of milk but my sister yes. hot chocolate okay so luigi has milk but his sister has a cup of cho hot chocolate. Hot chocolate. Mm, okay. Để chúng ta sẽ điền A vào đây đúng không nào? Okay, cảm ơn con, cảm ơn Dũng nhé. Okay, Cô sẽ gọi uh, lần này gọi bạn uh, Văn Minh giúp cô nhé. <laughs> Rồi, bạn uh, Công Hiển đúng không? Làm giúp cô câu 5 và 6 nào. Okay, can you do number 5 and number 6 for me? Okay, number ừ. who doesn't usually yeah. eat sweet food for breakfast? Uh, let me read. Okay. Yes, take your time. <laughs> nice background. Oh, uh, yes. Number five is uh, urgent. Okay, uh, so why? Why do you think so? Yes, because uh, he, uh, in uh, this sen sentences is say uh, he always has cereal with milk and sugar for uh, bạn nào không uh, thường ăn đồ ngọt không thường ăn đồ ngọt vào bữa sáng cơ đồ ngọt ừ. <coughs> oh I right think... bạn nào không ăn đồ ngọt John. John. Okay. So what does he have for breakfast? Um. He have. He has. Let me. He has. Okay. Bread and butter with cold meat or cheese. Okay. So it is a savory dish. Yes. Not sweet. And he have that with tomatoes and cucumber. Yes. Okay. some savory dish, savory food with some vegetable. Okay, very good. And lastly, teacher. Yes. Teacher, but I think <laughs> cheese has sugar. Cheese has sugar? I don't think so. Um, in order for cheese to ferment, I don't think there needs there there's no sugar in cheese. Right. Okay. <laughs> à, con biết không nếu mà mình à, hình như là mình bỏ đường hay bỏ muối vào bỏ đường hay sao ấy vào men thì nó sẽ bị chết men ấy. nên là cô nghĩ là nó sẽ không có đường ở trong phô mai đâu ừ, okay okay number six can you do the last one who sometimes has three courses for his lunch bạn nào có ba món ăn ba món vào bữa trưa well okay vẫn là con hiển nhá bắt mic chưa thế yes okay hmm. in the morning I have cake <laughs> Okay. Uh, I think Jiangju. Okay, so what are his course? What are his three courses? Uh, the first course is. Mm-hmm. Mm -hmm. Um, Nobody. Uh, we don't have a vâng. dessert. We don't have a dessert at lunchtime. Có đúng không? Không phải đúng không? Yes. <laughs> Bạn nào ăn? We don't à, have à, sometimes, sometimes. Để xem nào. Cô con cùng đọc nhá. Ok, nếu mà yes. là bạn first course này. Uh, ờ, yes. uh, main course thì có meat, potato này. Yeah. Nhưng mà không nhưng mà không có dessert at lunchtime. Hmm. không có dessert <laughs> ok câu một đáp án luôn ok là a nha ok first course của bạn ấy là pasta and next we have ice cream ok gì nữa nhỉ um, ok pasta sauce meat or fish with vegetable and ice cream okay i think his fruits fruits fruits fruits Okay, okay, very good, very good. Rồi. <laughs> Chung lớp 2. Từ từ để cô xem chat nhá. Từ nãy giờ cô không biết là con viết cái gì đây. Uh, ok. Rồi, rất là tích cực đúng không nào? Được rồi, ok. Cái này chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ cô sẽ share màn hình cái này. Um, where is it? Yeah. Cho cô tí nhá. Cho cô tí nhá. Hôm nay cô hơi nhiều tác đây là sẽ hơi chậm một chút. À, có nhớ hôm trước chúng ta đang làm dở về ấy không con? Chúng ta đang làm dở một cái um, cái quiz về food. Ok, đây rồi. Nó đây. Chuẩn bị nhá. Wow. Tắt tắt mic giúp cô hiển nhá. Yes. I love to play these. So we have some quiz. Join my quiz. Dot okay. Okay, let's check your Okay. <laughs> let's check your inbox. Okay. What now? What now? The new feature. Vậy có thể các bạn đang vào rồi nha. <laughs> ok, hôm nay chúng ta có khoảng 40 bạn ở trong lớp mới có 22 bạn vào thôi. Nếu như các bạn không vào được bằng đường link thì chúng ta hãy vào đường link là joinmyquiz.com sau đó nhập code mình cũng có thể làm trên điện thoại nhé cứ vào trình duyệt là có thể làm được nha nhạc đâu ấy nhở cô cần một chút nhạc ok chắc một lát nữa cô sẽ đổi cái phông này cho nhạc nó khác hình chút nha cũng chưa biết là nhạc gì là nhạc hay nữa flame này đi ok 27 bạn rồi có bạn nào không vào được không nhắn tin vào trong chat cho cô xem nào đây cô gửi lại link nè ta học mãi chủ đề phút chưa xong nhỉ đói quá con ạ ba mươi hai bạn <clears throat> sẵn sàng chưa bắt đầu đi cô à nhật huy bảo cô bắt đầu thế các bạn khác đã vào hết chưa có bốn mươi mấy bạn trong lớp cơ mà Sao mới chỉ có 32 bạn vào quiz của cô vậy? Nếu mà các con không vào được thì... đây cô gửi lại link nhá, chắc vào được thôi đúng không? <coughs> ok, ok, ok, ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? <laughs> bạn nào vẫn đang ở waiting room đây này? Bạn PH à? Con vừa bị thoát ra hay bây giờ con mới vào thế? Bắt đầu nhá. Bắt đầu nhá. Ok chưa? Nếu mà ok thì đánh yes vào trong chat cho cô xem nào. ok so are you guys ready? Type in yes if you are. Okay. Khánh Linh, Quỳnh Ngọc, Thủy Tiên, Khánh Linh, Huy Trường, Minh Toàn. Okay, let's start. Không spam nhá. Ok một lần thôi. <laughs> ôi rồi Ok Nhự Keep the streak ok easy. thế là bạn PH bạn PH là bạn nào <laughs> vào muộn nhưng mà bạn ấy lên lên top một luôn rồi ok let's see em uh, ờ, trà mi này corose Korosen Không biết tên Đào Khánh Linh Bùi Lan Phương Kena Tina, Hoàng Giang, Đức An, Minh Anh, Mai Mai Ồ, oh, Hoàng Anh Tuấn lên rồi đấy Ok, very good Vẫn có sự thay đổi trong top 10 của chúng ta nhá Đã thế rồi nhỉ? <laughs> ok hiểu hiểu rồi còn bạn nào bạn nào đang làm thế hayato làm nốt đi con rồi rất tốt cô en nhá cô en nhá bạn nào vẫn đang làm thế gì đấy gì đấy à ơi lê bùi phương anh con làm nốt đi đào hoàng uyên chờ ui ok được rồi cô nghĩ là hết rồi đấy Okay, so let's check the leaderboard. Okay, let's see. So who's on top? <laughs> bạn bạn nào là bạn PH có thể nói được cô tên con là gì được không? Đâu rồi, để cô gọi nhé. Rồi, không biết tên là gì luôn. Okay, so what's your name? Open your mic, please. <laughs> Hello, what's your name? My name is Hope. Hope. Okay. What What is your full name? Is Minh Thiên Phúc. Is Phúc? Is Minh Phúc or con? Thiên Phúc. Okay. Được rồi. Okay. So, what, which grade are you on? Are you in? Which grade are you in? <laughs> I'm in grade seven. Okay, grade seven. Very good. I wonder why <laughs> you are so good at this. Okay, thank you, thank you. Rồi ờ, cảm ơn con, cảm ơn Phúc nhá. Nhưng mà lần sau con để tên ờ, cả tên cô nhá. Bởi vì ờ, mấy hôm trước cũng thấy tên con rồi nhưng cô không biết cái là gì. Ok, rồi. Chúng ta sẽ xem qua cái câu hỏi này nha. Là câu hỏi về đồ ăn thôi. Ok. The first one, spaghetti. Okay, who likes spaghetti? Raise your hand. <laughs> who likes spaghetti? And uh, okay, I'll call one student. So who likes spaghetti? Who likes spaghetti? Tina? Okay. Uh, what is your favorite flavor or topping in spaghetti? Um, my favorite is um, chili sauce. Chili sauce? Uh, yeah. Sausage, yes. So you still eat it with tomato sauce with some sausages? right? Yeah. Mm, okay. Okay. Um, cái này cái này cũng là mì ý đấy nhưng mà chúng ta sẽ không gọi là spaghetti đấy con nhé. Cái này chúng ta sẽ gọi là macaroni. Macaroni and cheese. Macaroni? Yes. Okay. And this is soup, I think. And this is spaghetti with long noodles. We call it spaghetti. Okay, very good. There are a lot of type of pasta. And spaghetti and macaroni is uh, two two of them. Okay. Next one. What is this? Okay. Cô không biết là đây có phải là cái món mà mọi trẻ em trên thế giới không thích không? Okay. Bạn nào có thể uh, <laughs> Đức An à? Để cô bây giờ cô gọi con này. It... <laughs> Do you like it is this one? I like it. Really? Yes. Okay. This It is cauliflower. Okay, it is called cauliflower. Nó cũng là bông cải nhưng nó là bông cải trắng. Okay. Còn cái món bông cải xanh ấy nó gọi là gì nhỉ? Bro broccoli. Okay, broccoli. Cauliflower là bông cải trắng. Nó cứ là rất là rất là nhiều màu. Nhưng mà cái chất liệu của nó ấy có thể là nó chất liệu của nó khác còn broccoli nó khác nhưng mà nó, nhìn chung là nó màu xanh. Ok, cô sẽ I love broccoli and cauliflower. Okay cauliflower versus uh, broccoli để cho xem luôn khác nhau ở đâu nhá. Okay, so what do you like, broccoli or what do you prefer, broccoli or um, cauliflower? Đây, khác nhau luôn. Khác nhau nhá, đấy con đi chợ phân biệt nhá. Đây là bông cải xanh là bro broccoli này, còn đến này là bông cải trắng là cauliflower. Okay. Hey, this one. Next one. What is this? Oh my gosh. Who have a sweet tooth? <laughs> um, uh, bạn nào nhỉ? Bạn nào nhỉ? Đang tìm tên. Hoàng Giang, Hoàng Giang. Cô gọi con chưa nhỉ? Nhớ nữa. Okay, what is this? <laughs> It's blueberry cheesecake. Blueberry cheesecake. So what is the main ingredients in cheesecake? Do you know? Mm, <laughs> have flour, it's, cheese. No, there's no flour. We have cream cheese. Cream cheese. And for some cream cheese, we mix with um, whipping cream. And the, the, the, the, the, the, the bottom the bottom of the cheesecake is made of um, crackers or sometimes Oreos. Okay. And we have we put toppings like fruits or maybe ice cream on the cheesecake. Okay. Cứ, cứ nói đồ ăn là cô rất là hứng thú đó con nhé. <laughs> okay, this one is corn soup. Okay. Có nghĩa là bạn nào cũng trả lời đúng. Có một vài bạn là ờ, trả lời ờ, tomato, vegetable và lobster đó. Nhưng mà chúng ta thấy không rõ hình hạt ngô đúng không? Okay, next one. Oh no. Cô biết là bạn không bạn nào trả lời sai câu này rồi. Ok. So, what is this? Minh Toàn. Okay, can you open can you turn on your mic? Um <laughs> that is, sushi. Okay. Cái từ này nhá, các con sẽ thấy là có chữ S này và cũng có chữ SH nên là chắc chắn là âm của nó sẽ khác nhau rồi đúng không? Mình sẽ đọc là sushi. Sushi. Okay. Ừ, lại tắt mic mất rồi. Cứ bật mic lên con. Khi nào cô bảo tắt thì hãy tắt nhé. <laughs> OK sushi. So, do you like eating so, Do you like sushi? No. No, why? Because the fish is raw? Yes. Okay. Um you you don't like to eat sushi or you are afraid of eating it. À, lại tắt mic rồi. Gọi bạn khác vậy. <laughs> Đào Khánh Linh ok nào khánh linh ok con bật mic chưa ok so do you like eating sushi yes OK, so what's your favorite type of fish what is this fish called cá hồi đúng không cá hồi đúng không cá hồi là gì yes. biết cá hồi là salmon salmon OK còn có một có một loại cá nữa cũng rất là nổi tiếng trong cái sushi này là cá ngừ chúng ta sẽ có từ tuna okay so okay salmon and tuna and both we can eat it raw but uh, we need to find like a professional restaurant to eat because you know this is raw so it can affect badly to our health okay thank you thank you next one oh no Cupcake, of course. Of course it's cupcake. <gasps> Cái món này không biết các bạn nào thích không? Các bạn nào thích cái món này không? Bạn uh, Nhật Huy đâu nhỉ? Nhật Huy ơi. <laughs> okay. So, what do you call this? <clears throat> what do you call this? How do you pronounce this word? Marshmallow. Marshmallows. Okay, marshmallow. Uh, do you like eating marshmallows? No. No? Have you ever eaten it? Yes. Yes. Okay, but it is a little bit sweet, right? Tastes a little bit like cotton candy. Vị của nó gần giống như kẹo bông ấy, con con, con có thấy thế không? Ngon con ạ. Ngon nhưng mà hơi ngọt. Xấu răng đấy, đừng ăn nhá, ăn ít thôi. Ok. Ăn ít thôi. Nhưng mà khá là ngon um, we I don't know if there is in Vietnam, but people in the West when they go camping, they just toast the marshmallow on fire and then eat it with crackers. I don't know, with biscuits. That's it. Ở ờ, bên nước ngoài họ đi cắm trại họ sẽ kiểu nướng cái marshmallow này xong họ kẹp vào uh, hai miếng bánh quy thế là ăn không biết có ngon không nữa không biết ở Việt Nam có các bạn mọi người có làm như vậy không ok ôi là cái này thì không ai làm sai đúng không nào ok chicken wings quá là ngon luôn what is this ok potato chips ok potato chip french fry khác bởi vì là lúc đó mình sẽ cắt nó như thế nào nhỉ slice thành slice á con french fries ok đây là nó nhá còn kia là potato chips là các lát khoai tây la la la la còn cái này là gọi là gì nhỉ cô chưa tìm được từ ok ờ uh, cột dọc <laughs> bạn nói cột dọc thanh à thanh khoai tây ừ chắc vậy ok cái này thì là french fry đúng nhá ok hot dog hot dog cô không biết là việt nam có món này không đó hot dog nó là miếng bánh mì sandwich mà nó dài Okay, salad, salad, of course. fried <laughs> fried rice. Không biết là các con có xem cái ông này không? Um, gì nhỉ? Uncle Roger. Biết không? Các bạn nào biết không? <laughs> biết ông này không? Ông ấy hay uh, có những cái video ở trên YouTube ý. Có à? Bạn nào biết? Có game, có game biết bạn đã biết bạn bảo lâm biết đúng không uh, ờ, Trịnh Bảo Lâm. Okay, can you tell me something about this guy, Uncle Roger? <laughs> Không biết luôn. Ông làm gì? Ông này á, Bảo Lâm. À đây, bật rồi. Ok con. Uncle Roger nổi tiếng vì cái gì thế? Con biết không? Vì nấu ăn. Đúng rồi. Đúng không cô? Đúng, đúng. Thế con đã xem video ông ấy bao giờ chưa? con có coi có một cái rồi <laughs> nó nói về cái gì lần... nó nói về cái gì về mấy việc nấu ăn ít coi lắm thế hả coi. À? ok ông này rất là nổi tiếng uh, ok con này còn nên bật cho con xem nhỉ có bị dính bản quyền không nhỉ thử nhá ngắn thôi drain it drain what's she doing What she doing? Drain the... Oh my god! You killing me, woman! Hiya, drain the... còn CC luôn này. She... The rice. She draining rice with colander. Hi... Hello, my name is Uncle Roger. Today I will react to a video sent to me by a fan. It's the BBC Good Food How Ok, được rồi. Đó, đây là ông này. Rất là nổi tiếng về món egg fried rice. Các con có thể lên uh, YouTube xem rất là buồn cười nhá rất là hài hước ông này hay làm video hài ok next one um, tom yum ok tom yum là món lẩu của thái đúng không nào ok what is this McNuggets, uh ừ -huh, món này là hay bán ở mcdonald's ấy ok burger cái này là cái gì apple pie apple pie pizza cup noodles French toast. Okay, that's it. Okay, bây giờ chúng ta có một cái các con có nhớ lần trước chúng ta học về phát âm chúng ta có cái gì không? Chúng ta được học uh, như kiểu rap ý, rapper còn nhớ không? Chắc là vẫn nhớ đúng không? Okay, hôm nay chúng ta sẽ có âm ơ. Okay, Ok. Về phát âm nhé. chúng ta sẽ có. Bây chúng ta học âm ơ. Nhưng mà cô sẽ không dạy cái slide này đâu, cô sẽ dạy cái slide khác. Okay. So I have prepared for you some tongue twister with the sound ah. Uh, okay. So we have the first one here. Ngắn thôi. Chúng ta bắt đầu với những cái ngắn gọn thôi. Đó là cái này. Okay, Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ rồi đọc cho cô nhá. Bạn nào có thể đọc được nhắn cho cô vào trong khung chat. Uh, à bạn các bạn nào đang nói về uh, chữ pizza nhỉ? Ok mình sẽ không đọc là pizza hay là pizza mình đọc sẽ đọc là pizza pizza ok uh, theo tiếng Anh là như vậy OK <coughs> âm ơ nha câu này cũng khá dễ thôi ok lại quizzes nếu mà cuối giờ còn thời gian thì cô sẽ cho làm quiz vẫn còn một cái quiz nữa mà yên tâm ok Ok, bạn nào có thể đọc được cho cô câu đầu tiên? Ok. có con giơ tay hả? Đừng giơ tay, giơ tay nhiều bạn giơ tay quá cũng biết. Con có thể uh, cô lại nhờ bọn con. <laughs> ok. Uh, cô sẽ gọi bạn Cao danh Lưu nha. <clears throat> Cậu này ngắn thôi mà đúng không? đọc nhanh nhá càng càng nhanh càng tốt nhá cô vẫn không cô vẫn chưa làm được cái gì về cao hút các con ạ cô chưa, cô chưa biết cách dùng ý ok cao danh lưu cô mở mic cho con này con mở mic của con đi ơ ờ, mở mic rồi mở mic của con Cristiano Ronaldo cô chơi ca hút ca hút vui ở đâu nhắn vào đây cho cô xem nào để cô hôm nào cô thử ok bạn Cristiano Ronaldo mở uh, mic nhá đọc cho cô cái câu này nhá đâu <clears throat> rồi trời ơi đây rồi đọc cái nhanh còn tốt nhá cũng không cần nhanh quá đâu rõ là được tắt mic rồi trời ơi mở mic nào con ơi chơi đi cô con thưa cô là okay. The first person in a dirty sheet works in the third. Con không đọc được. Ok, được rồi, cô sẽ đọc lại câu này cho con. Đọc cái từ này đọc là shirt nhá. Âm ơ đúng không? Shirt. Ơ, oh, con đọc đi con. Đọc đi con. Không sao. Đọc sai tí không sao. Đọc chưa nào nữa cô. Đọc cả câu, con đọc cả câu đâu. Đọc cả câu cô sửa cho con từ này đọc là shirt ok chưa ơ đừng tắt mic đừng tắt mic nha ok bạn Ronaldo đọc lại cho cô xem nào con thưa cô là the first person in a dress shirt works in the third còn cái từ của không biết đọc firm ok lại tắt mic rồi được rồi ok bạn à, thư đọc lại cho cô xem nào bạn shrimp ô mà Ok, bạn Thư đọc lại cho cô cái câu này. A person uh, ờ, in the dirty sheet work <laughs> in the... Rồi, này nhá, không đọc là ấy nhá, đọc là shirt nhá. Shirt. Ừ, the first person in a dirty shirt works in a third firm. Okay, cô đọc vẫn hơi chậm nhưng mà các con có thể đọc nhanh hơn một tiện. Ok, đọc lại giúp cô Thư ơi. mic mất rồi bật lại nhá em mà cô ừ vẫn là con học lại cho đúng sợ sợ The first person in a dirty shirt works in a third firm. The third person in a dirty shirt works in the third firm. <laughs> okay. Rồi, phải luyện tập nhiều hơn nhé. Cảm ơn con. Ờ, Huy trưởng. Ok. Me talk it. Yes, you you say this sentence. The first person in your dirty shirt word in the third verb. Okay. Những cái âm cuối mà con Louis Long, the first person in a dirty shirt, works in a third firm. Okay, one one more time. One more time? Oh, mày tắt Make on. One more time, okay. The first person in the in a dirty shirt works in the third firm. Okay, very good, very good. Thank you. Next one. Ôi, các con vào cái gì mà không vào được với cả cần pass thế? Vào cái gì đấy? À, thư mở cái gì đấy hả con? Thư gửi đường link gì lên đây đấy. Cao hút á? Cao hút nào? Nhưng mà nhưng mà nó có dùng có free không? Có hả? Ok. Thế cái đường link của bạn Thư vừa gửi lên là gì á? cô thử mở nhá nhưng mà cần pass thì làm sao mà chúng ta vào được phải không để cô xem nhá ờ uh, cô chưa cô đâu nhỉ chờ tí chờ tí ok đang mở có phải đăng nhập không có đúng không Ui, đăng nhập mệt mỏi lắm. Ờ, cô không đăng nhập được. À được rồi. Ai. Ờ, nó cứ sao sao ấy các con ạ. Chúng ta sẽ làm một bài quiz nữa nhé. Cho cô để cô xem màn hình. À... thôi ừ. Ý, ai share screen đấy huy trường à con ơi trời ơi không share trời ơi con này share screen phải xin phép cô chứ nào chúng ta làm nốt cái này nhá Ê, lộ lộ hết lộ hết cả đáp án ok còn mấy phút còn 5 phút <laughs> vội quá vội quá luôn đây cô đang đánh đây <laughs> ôi rồi nóng quá cô thấy là cao hút hình như là nó có mất tiền này hoặc là giới hạn thời gian hay là giới hạn ờ, số người chơi nào ấy cô nhớ là vậy nên là cô mới chưa dùng đến nó có phải thế không hai mươi ba bạn ok um, đổi theme gì bây giờ nhỉ Dogsville synth <laughs> wave nhìn nhìn rất là ngầu nhá khi nào chơi team á team á team đi nào hình như có lần cô cũng cho chơi team rồi sao ấy nhưng mà có vẻ nó không được hiệu quả cho lắm có 25 bạn thôi chưa start được Ui, giờ này vẫn có một bạn vào linh đan và nhanh banyak kakaknya bắt đầu được chưa <laughs> ok con được rồi bảo lâm để cô nghiên cứu <laughs> ok bắt đầu chưa đi trường sao thế con <clears throat> còn 2 phút <laughs> khiếp các con cứ làm như là 2 phút cô tắt thật đấy ok bắt đầu nhá quả nhạc này nghe rất là kiểu siêu anh hùng nhá super chill này rất là dễ chỉ để chỉ kiểm tra độ nhanh của <clears throat> các con thôi Ôi, ôi, ôi Nhưng vẫn có bạn sai đi này Cẩn thận thôi, cẩn thận nào Thì chúng ta làm đúng được nó không vào được à Hôm nào bạn Phương không vào được vậy vào lại link đi con Bao thì tiên ơi, con lại lên top rồi Cố gắng đừng để sai câu nào nhé Cô biết và Thủy Tiên là đứng đấy luôn rồi đấy <laughs> Trời ơi Cô thấy những bạn là sai một câu rất là phí nha Trời ơi Nào Khánh Linh Làm nốt câu này đi con <laughs> Ok đi chơi Con chọn cake nó bị nhảy đáp án Sao vậy? Sao vậy? Sao lại thế? Rồi Còn bạn nào đang làm không? Lê Bảo Long Cố gắng làm đúng câu này Đấy kìa <laughs> là pizza hả con có biết cái đó pizza Yamato có trong top top 10 không chưa thấy nữa <laughs> nào để cô xem Yamato con đang đứng uh, số 22 cô Yamato ạ <laughs> Cristiano Ronaldo đứng số 10 ok đúng hết nhưng con đứng thứ 10 bởi vì con là chậm hơn thuận ok là đợi bạn là phương làm nốt nhá nếu còn thời gian cô cho con xem Uncle Roger nhưng mà hết giờ mất rồi vào lần hai à thôi á rồi em nào bài này dễ quá đúng không cố tìm dễ chỉ để mình ôn tập lại từ vựng về à, thức ăn thôi đồ ăn thôi cao xanh lưu hai ok con có thể tự nhìn được uh, bảng tổng sắp của mình mà đúng không uh, để xem nào Tina, ok, lại là một lần nữa chúc mừng bạn ờ, Tina lại đứng thứ nhất. Tiếp theo thì các bạn Thanh Thư, Emma, Hoàng Giang, Đức An, Huy Trường, Khánh Linh, Anh Tuấn và Bảo Khôi và cuối cùng là bạn Cristiano Ronaldo nha. Ok. Còn còn hạn bao nhiêu? Chị Bảo Lâm, chị Bảo Lâm chỗ nào? Xem nào. Hayato uh, bạn là Cao Danh Lưu là đứng uh, số 23 nha. Uh, Hoàng Anh là Trịnh Bảo Lâm Trịnh Bảo Lâm tên là gì? Con để tên ở đây là gì? Vẫn là Trịnh Bảo Lâm đúng không? Nhưng chẳng thấy tên đâu ý. Nhiều tên quá. <laughs> ok, ok. Rồi. Đây. YouTube cho tí nhá. Mong là không bị dính bản quyền thôi. Nhưng mà bật cái video này cho nó ngắn gọn một chút nhỉ. Uh, đây đi là cái này video nổi tiếng nhất của ông này luôn. What is BBC? Let me see is okay. Uncle Roger not into the other BBC. Let's play the video. Nó không bị dính bản quyền. <laughs> Egg fried rice. Don't be afraid. This is really simple. It's cheap. It's delicious. Really satisfying. Rice. Don't be afraid. Don't be afraid. who afraid of egg fried rice? It's the most common dish. Everybody eat egg fried rice. Who afraid? Why you afraid of egg fried rice? Where your courage? Uncle Roger scare ghost, but you scare <laughs> egg fried rice. Failure. Failure. This is really simple. It's cheap. It's delicious, really satisfying, and it's like a takeaway, but you haven't paid 8 quid for it. Who paid 8 pound for takeaway ừ, được, rice? Được rồi, Wendy con có thể nghỉ. money go on tree pay Đấy, 8 pound. Các con có thể tìm Uncle Roger ở trên YouTube mà xem nha. Ok. Có nghĩa cô không thể mở thêm được nữa bởi vì nó sẽ đánh bản quyền của cô mất. Ok. Rồi, khi nào có thời gian thì cô sẽ gửi cái link này lên ờ, Zalo uh, cho con xem nha. <laughs> ok. Rồi, cũng 9 giờ 9 giờ hơn rồi các con ờ, phải chuẩn bị đi ngủ để mai đi học tiếp chứ đúng không nào ok uh, mở mic cho các bạn nha trời ơi đầu giờ chưa ok rồi goodbye see you on Sunday OK bye bye bye em bây giờ về nhà trên Zalo nhá nhớ check Zalo nha ok bye cô cô hồi nãy là dính bản quyền với cô dính bản quyền đấy YouTube mà <laughs> ok Bye bye, good night. Goodbye. À, sao thế? Bạn đang muốn hỏi cô gì thế? Nói đi con. Raise your glasses. Glasses? Oh. Yeah. yeah. oh. <laughs> Okay. Okay. Ông đó là chị Đức Hài đó cô, ông Chủ tên là Hoàng Cánh Du á cô. <laughs> ok, ok. Đi ngủ đi các con, mai còn đi học nha. Yes, tomorrow I have an exam. You have an exam tomorrow? Okay. Yes. So are you studying now? Yes, okay. I will study. But you still need to get to sleep a bit earlier. So your yeah. mind can be clear. or You, have enough sleep so you can do great on your exam. Okay. Chào con nha, con tắt nha. Bye bye. Bye. Yes tắt đi cô bye bye